Xin chào tất cả các anh em trong ngành nhôm kính ạ Hôm nay công ty ờ, thương mại ờ, xuất nhập khẩu Kingmark xin giới thiệu với tất cả các anh em à, Đây là tổng dàn máy làm nhôm hệ Đây trực tiếp tại nhà khách ở Nam Định Anh em, đây dàn máy cắt nhôm gồm máy cắt hai đầu 08 Máy đột dập Máy phay đố máy ép góc một máy nén khí ạ đây là trực tiếp ở tại nhà khách hàng ở Nam Định thì tôi sẽ xin ờ, giới thiệu qua tổng quan ờ, của từng máy một đây là sẽ là máy cắt hai đầu 08S ờ, thì motor sẽ là motor vuông Đấy, nó sử dụng rất là bền bỉ nó khác với những cái dòng 08 thường nó chỉ là motor tròn lưỡi sẽ là lưỡi 450 thương hiệu của Nhật lưỡi mang tên Wagon chúng tôi sẽ bảo hành về mặt cắt cho anh em ví dụ cắt ba vía thì là sẽ tiến hành đổi lưỡi ạ về ờ, tổng quan của máy thì ờ, phía bên ngoài và phía bên trong gầm máy thì đều được ờ, sơn bằng sơn tĩnh điện ạ <coughs> ray sẽ là phi 40 nằm liền với này thân máy ạ nằm liền với này thân máy thước sẽ là được bọc nhôm để tránh sớt sát những vạch chỉ thước ạ kính chụp lên xuống theo phương thẳng đứng ạ ở ờ, hai đầu máy thì đều được ờ, tích hợp ờ, máng trượt DC trong trường hợp là anh em cắt xong thì DC sẽ tự động trượt xuống trượt xuống máng để khi mà lưỡi thu về lực hút nó sẽ rất là mạnh thì nó sẽ không bị cuốn nó hút theo DC không gây ảnh hưởng xấu tới lưỡi ở đầu máy số 2 thì thêm một cái piston trong trường hợp anh em cắt thanh dài thì phần còn lại nó sẽ kẹp trực tiếp ở đầu máy khi lưỡi thu về nó sẽ không bị bảy đầu cây nhôm Ngoài ra thì sẽ được tích hợp thêm ờ, chốt hãm hơi đầu máy Khi anh em kéo đến ờ, vị trí cần chọn thì ờ, sẽ chốt nó lại Thì là nó sẽ giữ nguyên được đầu máy Chuẩn theo kích thước mà anh em đã lấy Nhưng dòng 08 cũ thì anh em phải sử dụng cái tay quay Đấy. Khi mà anh em kéo đến vị trí cần chọn anh em quay nó lại thì siết chặt nó lại thì nó sẽ rất là dễ bị xê dịch đi khoảng 1 đến 2 ly bởi vì là nó sẽ sử dụng là ren ừ. ở ở đầu máy số 2 thì ờ, ở bốn ờ, con ờ, trượt thì sẽ được bọc cao su trong trường hợp anh em kéo đi thì nó sẽ quét được tất cả những cái mặt nhôm đang dính trên ray không bị kẹt ray kẹt ở vòng bi thì là kéo đầu máy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều bảng điều khiển thì sẽ được ờ, tích hợp tiếng Việt để anh em dễ dàng sử dụng sẽ có hai ờ, hai chế độ cắt ví dụ cắt ờ, song song hai đầu hoặc là cắt một đầu trái hoặc là cắt một đầu phải đây là chuyển góc cho từng đầu 45 và 90 độ nút ấn thì sẽ được bọc cao su để trong trường hợp anh em cắt thì mà nhôm bắn vào thì nó sẽ không bị kẹt nút kể cả là nước có nhỏ vào thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến ờ, hệ thống điện ở phía bên dưới còn bên này sẽ là máy ép góc kỹ thuật số đây nó sẽ có bốn cái timer để ờ, anh em ờ, dễ dàng sử dụng và thao tác nó sẽ rất là nhanh tất cả bề ngoài sẽ bằng sơn tĩnh điện hết ạ còn ở phía trên bàn sẽ là bệ thép rất là chắc chắn nó sẽ có ba cái piston để anh em có thể kẹp trong uh, lúc làm việc ví dụ anh em mà ép những cái uh, khung mà nó to thì nó kẹp sẽ rất là chắc chắn đây là hai bên mỗi bên là sẽ có cái tay Đấy. tay để anh em có thể là cho lên và cho nhôm lên đây là số số mà chúng tôi đã lấy ờ, trực tiếp tại nhà khách để khách có thể là dễ dàng sử dụng <clears throat> đây là thành phẩm ạ đây là cánh ờ, cửa đi mở trong đây anh em có thể là xem ờ, em ạ đây là dao vào ạ rất là đẹp ạ rất là chắc chắn <coughs> vâng anh em ờ, cần ờ, tham khảo thêm gì về máy thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình ạ. Kinh Mát, một thương hiệu, triệu niềm tin.